Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 6 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 Trái đất, ngôi nhà chung hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phần đọc văn bản Trái đất, cái nôi của sự sống của tác giả Hồ Thanh Trang, sách giáo khoa từ trang 78 đến trang 81. Chúng ta ôn một chút phần à, tri thức ngữ văn. Một văn bản A. Khái niệm Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, có tính trọn vẹn về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức. B. Đặc điểm, tính trọn vẹn về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức. Chức năng, văn bản có nhiều chức năng, chức năng thông tin, chức năng thuyết phục, chức năng thẩm mỹ, chức năng văn hóa và chức năng xã hội. 2. Đoạn văn A. Khái niệm Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản được tính từ chữ cái viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. Về đặc điểm À, về hình thức, đoạn văn bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Về nội dung, biểu đạt một ý tương đối trọn vẹn. Về cấu tạo, thường do nhiều câu tạo thành. Tuy nhiên, có những đoạn văn chỉ có một câu, thậm chí là một từ. Cách trình bày thường có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Về chức năng, đoạn văn có chức năng mở đầu văn bản, trình bày khía cạnh nào đó của nội dung chính hoặc kết thúc văn bản hoặc mở rộng liên kết vấn đề. Với văn bản trái đất cái nôi của sự sống, chúng ta cùng trả lời câu hỏi à, trước khi đọc. Câu 1. Em từng nghe, đọc hay đã thuộc những ca khúc, bài thơ nào về trái đất? Chúng đã gợi lên trong em ấn tượng, cảm xúc gì? Theo em, để hiểu biết và yêu quý hơn hành tinh xanh này, chúng ta còn cần phải tìm đến những nguồn thông tin hay loại tài liệu nào khác. Chúng ta trả lời, em từng nghe đọc hay thuộc à, những ca khúc bài thơ viết về trái đất như là bài Trái đất này là của chúng mình của tác giả Trương Quang Lục, bài thơ Trái đất còn quay của tác giả Huy Cận. Những bài thơ, bài hát này đã gợi lên trong em hình ảnh trái đất là một hành tinh xanh rộng lớn, quay mãi theo em, để hiểu biết và yêu quý hơn hành tinh xanh này, chúng ta còn cần phải tìm đến những nguồn thông tin nghiên cứu khoa học về trái đất, lịch sử hình thành trái đất. Câu 2. Người ta thường nói sự sống muôn màu, em hiểu điều này như thế nào? Có rất nhiều cách hiểu khác nhau các em ạ. À, trên trái đất thì không biết có bao nhiêu sự sống của con người, loài vật, cây cỏ, hoa lá. Mỗi một sự sống đều là một câu chuyện từ lúc xuất hiện được sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Mỗi một sự vật lại mang một nét riêng biệt khác nhau, không sự vật nào giống sự vật nào. Vì thế nên người ta gọi nó là cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. Phần uh, trả lời câu hỏi có trong văn bản. Theo dõi phần Sapo với dòng chữ in đậm. À, cô nhắc lại khái niệm của phần Sapo. Phần Sapo chính là phần nội dung mở đầu nằm ở phía trên cùng của bài viết Đoạn Sapo có thể được viết bởi một hoặc nhiều câu văn hoàn chỉnh khác nhau. Những câu văn này có thể ngắn, có thể dài nhưng nó phải mang tính khái quát để người đọc hiểu được nội dung, phần thông tin mà người viết cung cấp phía dưới. Thế thì theo dõi phần Sapo với những dòng chữ in đậm ở văn bản này chúng ta trả lời như sau. Trong văn bản Trái đất cái nôi của sự sống, phần Sapo đưa ra dưới dạng hàng loạt các câu hỏi. Vì sao trái đất thường được gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh ấy, sự sống đã nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người có thể làm gì để bảo vệ trái đất? Câu theo dõi tiếp theo, văn bản được triển khai với nhiều đề mục in đậm. Chúng ta đọc cả văn bản chúng ta thấy có tất cả là 5 đề mục in đậm. Trái đất trong hệ mặt trời, vị thần hộ mệnh của sự sống trên trái đất, trái đất nơi cư ngụ của muôn loài, con người trên trái đất và tình trạng trái đất hiện ra sao. Theo dõi những miêu tả về sự hiện diện của nước trên trái đất. Nước chính là vị thần hộ mệnh của sự sống trên trái đất. Nhờ có nước, đặc biệt là dạng lỏng, trái đất trở thành nơi duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống, thành nhé các em nhé. Hành tinh của chúng ta quả là giàu nước, nước bao phủ gần 3 phần tư cho đến vô cùng phức tạp. Theo dõi sự sống trên trái đất phong phú như thế nào? Sự sống trên trái đất vô cùng phong phú và tồn tại ở khắp nơi. Có loài nhỏ bé với kích thước hiển vi, vi sinh vật, có loài khổng lồ, cây bao báp, cá voi xanh, khủng long. Muôn loài tồn tại ở khắp nơi, trên các cánh rừng nguyên sinh, các đại dương bao la tất cả muôn loài tồn tại phát triển theo những quy luật sinh học của tự nhiên. Theo dõi vì sao có thể khẳng định con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống trên trái đất? Chúng ta trả lời, con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống trên trái đất vì con người có bộ não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm, có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực. Con người đã trực tiếp cải tạo bộ máy trái đất khiến nó thay đổi để phục vụ cho con người. Suy luận, ý sau cùng của bài có lạc đề không? Không đúng không nhỉ? Ý sau cùng của bài không lạc đề vì bài văn này nói về sự sống của trái đất. Trong các phần đầu, tác giả đã liệt kê những thông tin và vai trò quan trọng của đối tượng. Phần cuối này, tác giả đặt ra câu hỏi về sự tồn tại và vấn đề an nguy của trái đất. Trả lời câu hỏi cuối văn bản, câu 1, liệt kê theo hình thức gạch đầu dòng những thông tin chủ yếu của văn bản. Ở đây có hai cách hiểu, vì vậy mà cô sẽ hướng dẫn các em liệt kê theo hai cách. Cách hiểu đầu tiên là chúng ta liệt kê tất cả những cái thông tin của văn bản. Đây là loại văn bản là văn bản thông tin. Trái đất, cái nôi của sự sống là một văn bản hoàn chỉnh, trọn vẹn do chứa đựng thông điệp rõ ràng và tất cả các thông tin đều tập trung vào vấn đề chính. Thông điệp là hãy trân trọng, giữ gìn và bảo vệ hành tinh xanh. Nội dung chính là trái đất được coi là hành tinh xanh, có vai trò rất quan trọng đối với sự sống muôn loài, cần bảo vệ và gìn giữ hành tinh xanh. Văn bản có tính thống nhất về nội dung, tất cả các khía cạnh đều tập trung làm sáng tỏ chủ đề. Nhan đề của văn bản, trái đất, cái nôi của sự sống. Sapo, vì sao trái đất thường được gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh ấy, sự sống đã nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người có thể làm gì để bảo vệ trái đất? để nhé. Các nhân tố đe dọa môi trường, cách trình bày các nội dung rõ ràng, khoa học, chính xác, dễ hiểu. Sapo, năm đề mục với các dòng chữ in đậm. Mỗi đoạn văn trình bày một nội dung cụ thể. Cách hiểu thứ hai là chúng ta liệt kê toàn bộ những cái nội dung chính của văn bản ra. Nội dung đầu tiên trái đất là một trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Nội dung thứ hai là nước chiếm 2 phần 3 bề mặt trái đất. Nhờ có nước, sự sống trên trái đất phát triển dưới nhiều dạng phong phú, từ vi sinh vật mang cấu tạo đơn giản đến động vật bậc cao có hệ thần kinh vô cùng phức tạp. Trái đất là nơi cư ngụ của muôn loài, tất cả mọi dạng tồn tại của sự sống đều tồn tại phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn. Con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống trên trái đất, con người là động vật bậc cao có tình cảm, ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cũng chính con người đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến trái đất bằng hành động khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. Tình trạng của trái đất đang từng ngày, từng giờ bị tổn thương. Câu hỏi trái đất có thể chịu đựng được đến bao giờ là câu hỏi nhân loại không thể làm ngơ. Câu hỏi số 2. Bức tranh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản? Ta trả lời. Bức tranh minh họa làm nổi bật những ý đã triển khai ở phần chữ, vốn được thâu tóm bằng đề mục Trái đất, nơi cư ngụ của muôn loài. Trong tranh xuất hiện nhiều loài sinh vật sống trên mặt đất và dưới nước. Dù có nhiều chi tiết tả thực một số loài động thực vật, nhưng bức tranh chủ yếu mang tính cách điệu, biểu trưng giúp người đọc có được sự hình dung bao quát về không gian tồn tại của vạn vật trên hành tinh chúng ta. Câu ba, vấn đề chính được đề cập trong phần 2, vị thần hộ mệnh của sự sống trên trái đất là gì? Việc nói về vấn đề đó liên quan như thế nào đối với hướng triển khai những nội dung khác ở các phần kế tiếp? Chúng ta trả lời, phần 2 tác giả nói về sự hiện diện của nước trên trái đất. Đây là phần có ý nghĩa quan trọng trong việc làm nổi bật mạch thông tin chính của văn bản. Vừa làm sáng tỏ nhan đề văn bản, nếu muốn khẳng định trái đất là cái nôi của sự sống thì không thể bỏ qua việc chứng minh trái đất có tài nguyên nước dồi dào. Vừa xác định hướng triển khai các phần kế tiếp, nói về tính đa dạng của sự sống nhờ có nước và nói về con người với tư cách là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống. Như vậy, nếu thiếu phần 2, mối liên hệ chặt chẽ giữa các phần và các yếu tố cấu tạo của văn bản sẽ bị phá vỡ. Câu 4. Văn bản đã nói được đầy đủ về sự kỳ diệu của sự sống trên trái đất chưa? Em có thể bổ sung điều gì xung quanh vấn đề này? À, tất nhiên là chưa thể đầy đủ được. Chúng ta có thể bổ sung sự kỳ diệu của sự sống trên trái đất về thêm về một số loài động thực vật, về loài sống trên cạn, loài sống trên không, loài sống dưới nước, màu sắc, hình dáng, khả năng thích nghi, trí thông minh. Hoặc em có thể bổ sung thêm về sự kỳ diệu của sự sống trên trái đất chính là sự tương tác ảnh hưởng của các hành tinh khác trong hệ ngân hà tới trái đất, cũng như nguồn gốc sự hình thành của trái đất cũng được. Câu 5. Bằng hiểu biết của mình, em hãy nêu thêm bằng chứng để khẳng định con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống trên trái đất. Khi khẳng định con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống, tác giả đã xuất phát từ góc nhìn chủ quan của con người nói về chính mình. Điều khiến con người được xem là đỉnh cao kỳ diệu là con người là động vật bậc cao, có não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm, có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực. Bằng bàn tay lao động sáng tạo, con người đã cải tạo lại bộ mặt của trái đất, khiến cho nó người hơn, thân thiện hơn. Tuy nhiên, sự sống trên trái đất sẽ kỳ diệu hơn nếu con người không khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi, gây ảnh hưởng xấu. Câu 6 làm rõ lý do xuất hiện câu hỏi trái đất có thể chịu đựng đến bao giờ trong đoạn cuối của văn bản. Câu hỏi đó gợi lên cho em những suy nghĩ gì? Phần cuối của văn bản chữa đựng nỗi lo âu về tình trạng trái đất hiện nay, chính vì vậy mà có câu hỏi trái đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Trước hết, người viết nói tới một số thảm họa do hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người gây ra cho hành tinh này. Tiếp theo, câu hỏi trái đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Xoáy sâu vào tình trạng trái đất hầu như đã huy động hết khả năng chịu đựng của mình trước những gì đã và đang diễn ra. Rõ ràng, sức khỏe của trái đất đang có vấn đề. Điều đó cũng có nghĩa là ngôi nhà chung mà chúng ta cư ngụ đang đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi mọi người phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, không được khoanh tay đứng nhìn. Câu 7. Từ việc đọc hiểu văn bản, trái đất, cái nôi của sự sống, em rút ra được kinh nghiệm gì về cách đọc một văn bản thông tin? Thứ nhất là cần xác định đúng thông tin cơ bản của văn bản thông tin dựa vào nhan đề và phần SAPO nếu có. Đánh giá hiệu quả của cách triển khai văn bản thông tin mà tác giả đã chọn. Đánh giá tính chính xác và tính mới của văn bản thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh đã được tác giả sử dụng.